cả nhà à, đến với lớp K2 à, rất vui khi à, được gặp tất cả các anh chị ở đây và hôm nay thì Phương sẽ um, cho anh chị biết cái lớp phép màu thì chúng ta có những uh, à, lợi lộc gì và chúng ta sẽ ứng dụng gì bởi vì tôi cũng biết là rất nhiều anh chị chắc cũng giống tôi thôi đi học các cái lớp như năng đoạn kim cương này NLP này rồi à, các cái lớp à, về à, triệu phú đô la này hay là các cái lớp phát triển bản thân <clears throat> mà có thể học của các thầy à, à, nước ngoài luôn đó. nhưng về cuộc đời nó vẫn vậy thì sau một thời gian tôi tổng hợp vào tôi mới biết được là có một cái cốt lõi mà thường thường mọi người không ứng dụng được đó là thay đổi tần sóng rung động trong tâm thức đó vì vậy đến khi tôi phát hiện ra nó quá đơn giản thì tôi mới à, mới, mới giúp bạn ngọc bích khi bạn ấy mở lớp bạn mở lớp và tôi à, thấy cái điều đó làm nó đã rất giá trị cho cộng đồng đó vì vậy tôi đã à, đồng hành với bạn ngọc bích để giúp anh chị em chúng ta thay đổi thay đổi đó là tại sao mà chúng ta thay đổi được thì xin giới thiệu giới thiệu cả nhà trước hết là um, nói về uh, vấn đề như bạn cũng biết đã nói là năm từ năm 2015 16 là tôi bắt đầu đã đi vào chăm sóc sức khỏe căn bệnh nan y cho mọi người thì tôi hiểu nguyên lý của những căn bệnh nan y đó, nó đến từ một cái môi trường độc tố axit và môi trường độc tố axit nó đến từ một cái bộ máy lọc độc tố axit kém nghĩa là từ lá gan gan của chúng ta sinh ra trong cơ thể người là lọc độc tố mà thì khi nào cái bộ máy này nó kém thì độc tố mới mới nằm lại và cái bộ máy đó bị suy yếu thì các bạn biết có một câu trong đông y là gì giận tím gan tím mật thì lúc này chúng ta hiểu là bộ máy suy yếu là do gì do tâm cáu giận buồn giận lo âu nghĩa đó lúc này chúng ta hiểu nó là thuộc gì cảm xúc đó thì khi bước vào cảm xúc thì chúng ta lại gặp một cái đó là cảm xúc ở ý thức nghĩa là tâm cáu giận buồn giàu lo âu thực tế lúc đó nhưng thực tế khi đi sâu vào thì tại sao tính cách của mỗi người khác nhau nó lại phụ thuộc vào dấu ấn trong tiềm thức thời kỳ cửa sổ nghĩa là trước 6 tuổi vì vậy muốn giải quyết vấn đề cho bất cứ ai bất cứ ai trên cuộc đời này từ giàu nghèo hay là mối quan hệ hay là có thể là kể cả sức khỏe đó nghĩa là ba cái đó ba cái quan trọng nhất trong cuộc đời đó thì hãy bước vào trong dấu ấn tiềm thức để giải quyết hãy thay đổi điều đó thì thay đổi cuộc đời bởi dấu ấn tiềm thức này chính là sức mạnh tiềm thức mà sức mạnh tiềm thức thì đã được đã được in thành quyển sách mà buộc mà buộc tất cả các anh chị phải đọc nhé cái quyển sức mạnh tiềm thức mà tôi sẽ nhắn lên trên trên nhóm để các anh chị những ai chưa có buộc phải đọc buộc phải đọc nha ở đây có sẽ sẽ có sẽ có bốn quyển sách năm quyển sách năm quyển sách các bạn k k một nâng lên cho tôi một quyển nữa mặc dù các bạn đã ứng dụng năm quyển sách quyển đầu tiên chúng ta phải biết được sức mạnh của thần anh kêu làm gì có tiếng gà gái sáng sức mạnh của vị thần chính là sức mạnh trong tiềm thức chính là sức mạnh thời kỳ cửa sổ cho đến lúc thời kỳ mới sinh đó và đây đây là một cái có thể gọi là nó quyết định đến 95 phần trăm số phận của con người các bạn có thể đã đi từng đi học các cái lớp thay đổi cảm xúc nghĩa là chúng ta về chúng ta cố ép tạo ra cái hứng khởi tạo ra một cái cảm xúc mới nhưng nó nó chỉ kéo dài được một vài tuần đến một vài tháng cháu tôi thì kéo được một tuần đó đi học thay đổi đó, lớp thiếu niên siêu đẳng mà tôi nhớ chính xác là lớp thiếu niên siêu đẳng về được một tuần đó đâu lại vào đấy thì lúc này chúng ta đổi lỗi cho gì môi trường xung quanh nhưng thực chất nó chỉ chiếm 5 phần trăm thôi 95 phần trăm nó nằm ở trong trong dấu ấn tiềm thức vì vậy để ứng dụng được cây đèn thần đầu tiên nhá và lớp này sau khi tốt nghiệp chỉ có khoảng một tháng chỉ có một tháng tôi sẽ à, rút ngắn lại thành đúng một tháng đó, tháng trước là 33 ngày tháng này cho tôi sẽ đưa đúng tròn một tháng vì vậy ngày hôm nay các bạn phải có cây bút ngay bây giờ phải có cây bút nếu chưa có quyển sổ thì ngày hôm nay các bạn phải đi mua quyển sổ còn ai có rồi thì chúng ta bắt đầu ghi việc đầu tiên phải đọc năm quyển sách nếu chưa kịp đọc phải nghe sách nói nhanh để hiểu bởi vì tôi đi vào quy trình này khi không hiểu các bạn sẽ bị ngỡ ngàng đó và cảm thấy nó lạ lùng thì các bạn không ứng dụng ứng dụng được các vị thần các vị vị thần bên trong mình một quyển sức mạnh tiềm thức hai quyển sức mạnh niềm tin 3 quyển 7 quy luật của tinh thần 4 quyển năng đoạn kim cương năng đoạn kim cương K1 là tôi không nhắc nhưng mà chúng ta đã ứng dụng đó là gieo gì gặt nấy đấy nhưng chúng ta cố gắng đọc đi và quyển cuối cùng là quyển mà chúng ta sẽ thực hành hàng ngày là quyển phép màu mua sách giấy đọc các bạn nhá các bạn nghe nghe tạm thời trong tuần đầu này thì nghe liên tục nghe liên tục nghe liên tục làm sao phải nghe được cả cả năm quyển đó để đến khi tôi đưa ra ứng dụng là các bạn hiểu nguyên lý tại sao tôi lại đưa ra ứng dụng đó và các bạn có thể có niềm tin ở quyển sách ở những cái ờ, kiến thức tôi đưa ra đặc biệt đặc biệt là chúng ta sẽ phải tham gia đúng đủ đầy đúng đủ đầy các bạn mà bỏ một ngày thôi là các bạn sẽ bị khiếm khuyết về ứng dụng không thể thay đổi hoặc giảm thay đổi rất nhiều nên nếu như chỉ cần một buổi sáng thôi hoặc chủ nhật đầu tiên nhớ nhá chủ nhật đầu tiên vào chiều ngày kia đó chiều ngày kia thì một trăm phần trăm 100% ghi chép đầy đủ có thể ở trong một trạng thái tĩnh lặng để nhận ra chính mình ngày hôm đó các bạn sẽ biết mình là ai mình đến trái đất làm gì bởi vì đây là mấu chốt quyết định mấu chốt quyết định thay đổi tần sóng trong tâm thức có những công thức công thức tiếp theo nhưng mà chúng ta sẽ vào quy trình chúng ta sẽ sẽ có được quy trình này để thay đổi tần sóng rung động trong tâm thức nên những quyển sách này chúng ta cần phải cần phải đọc cần phải đọc thì quyển sức mạnh tiềm thức nó sẽ nói đến nó nói đến về cây đèn thần trong mỗi người giả sử tôi bảo các bạn ngay bây giờ nhắm mắt lại và tôi đưa quả chanh tôi có một đĩa chanh mọng nước tôi cắt đôi ra tôi đưa cho mỗi người một nửa quả tôi nửa quả tôi đưa vào miệng tôi nhai nước chanh tứa ra tôi nuốt tôi nuốt nước chanh nhưng nước bọt không tiết ra tôi yêu cầu các bạn không được tiết nước bọt và nếu các bạn tưởng tượng theo thì ai cũng tiết nước bọt bởi vì sao chúng ta tiết nước bọt nếu tôi nói các bạn ăn quả quả quái thì các bạn sẽ ngỡ ngàng quả quái là quả quái gì thì các bạn sẽ không tiết nước bọt đúng không ạ nhưng nói về quả chanh thì sao ạ ờ, bởi vì trong quá khứ các bạn đã từng ăn quả chanh và lúc này chúng ta bị à, dấu ấn đó dấu ấn và lúc này chúng ta không cưỡng lại được cưỡng lại được đấy là sức mạnh tiềm thức nghĩa là sức mạnh tiềm thức là cái gì ạ là những cái gì đã từng xảy ra trong quá khứ tạo dấu ấn trong tiềm thức có vậy vậy nhưng nó mạnh không tưởng và nó nằm ở trên 90% não ngủ của chúng ta nghĩa là não chúng ta các nhà khoa học phát hiện ra điều gì ạ chỉ vận dụng khoảng 5 trên 5% là cùng còn lại 95 95% kia các nhà khoa học cho rằng không dùng tới nhưng thực chất nó là tiềm thức dấu ấn nằm ở đó hết còn ý thức của chúng ta chỉ vận hành có trên 5% mà thôi não của chúng ta các nhà khoa học phát hiện ra chỉ sử dụng 5% nhưng thực chất là ý thức chỉ sử dụng 5% còn 95% là chính là tảng băng chìm mà các bạn đi học NLP hoặc đọc sách sức mạnh nhận thức các bạn sẽ biết này, lúc này à, anh chị nào mới vào tắt à, tắt tắt, tắt mic <clears throat> vì vậy ai vận dụng được 95% não ngủ đó người đó mới vận hành được sức mạnh thức đó thì làm thế nào mà chúng ta ứng dụng được thế cái quyển về sức mạnh tiềm thức rất quan trọng Donald Trump còn đọc mà chúng ta không đọc Donald Trump đọc rồi đến khi ứng dụng khi ông này ông ấy nợ nợ đến 9,2 tỷ đô mà trong vòng vài năm ông ấy lấy lại được toàn bộ số tiền đấy lại còn dư được thêm mấy tỷ thông qua mỗi quyển sách sức mạnh tiềm thức nên những người nào chúng ta ở đây mình chưa đọc quyển sức mạnh tiềm thức thực ra đấy là một điều mà chúng ta chúng ta đang bị bị vô tình bị biết không biết đến một cái bí mật bí mật mà loài người chúng ta cần phải biết khi đọc cái quyển sách sức mạnh tiềm thức các bạn biết nào học xong lớp NLP tôi thấy giá trị rồi bởi vì trong lớp học của tôi có những người 76 tuổi học xong đó bốn bốn người trong nhà đi học mất khoảng một tỷ học xong cả nhà nhảy cẫng lên trên sân khấu ôm thầy bác cảm ơn thầy thầy đã khai mở cho em biết thế nào là sức mạnh tiềm thức năm 2017 nó quay lưng lại thì, thì nhìn đến bây giờ nhìn thì thấy mất một tỷ mà chỉ biết thôi biết sức mạnh tiềm thức nghĩa là gì cây đèn thần trong cơ thể chúng ta mất đến cả tỷ bạc mà người ta dạy rất hứng khởi lên cảm ơn thầy khóa nào cũng lên cảm ơn thầy đó mà chỉ để nhận ra còn ứng dụng nó không dễ vì vậy rất nhiều người đã từng học hoặc từng đọc quyển sức mạnh tiềm thức mà không ứng dụng được đến sức mạnh tiềm thức là khi chúng ta ứng dụng được là chúng ta chúng ta sẽ lật ngược lại vì sao như bạn Ngọc Bích nói nếu như chúng ta tập trung chúng ta thay đổi được dấu ấn tiềm thức thay đổi được, được tần sóng năng lượng và đặc biệt chúng ta sử dụng được cây đèn thần chính là chúng ta sẽ thay đổi được số phận từ ờ, sắc đẹp đẹp lên trong lớp K1 đó, nhiều bạn đẹp đẹp hẳn lên đó trong vòng một tháng này rồi uh, những cái điều may mắn về uh, tiền bạc rồi những cái mối quan hệ xấu tồn tại rất lâu rồi tự nhiên giải quyết được trong một ngày đó nên là chúng ta cố gắng làm sao thực hiện đúng đủ đầy về quyển sách thứ hai buộc phải đọc và nghe trong thời gian chưa đọc được phải buộc phải nghe ngay tức thì nếu không các bạn không kịp không kịp nhận ra kiến thức đó là sức mạnh niềm tin các bạn biết nào không trong thí nghiệm của của lượng tử giữa hai hạt quắc khi người Đất tiếng thầy ơi trong quyển sức mạnh niềm tin các bạn nhé thì nó đề rất rõ và trong cái thí nghiệm của các nhà khoa học về vật lý lượng tử cách đây ờ, rất lâu rồi người ta đã phát hiện ra là khi tách rời hai hạt quark ra ở hai vị trí bán cầu hay là ở trong có thể hai hai vị trí cách nhau cả hàng ngàn năm ánh sáng nhưng vị trí số 1 của hạt các số 1 rung động thì hạt quắc số 2 rung động theo và trong các cái thí nghiệm về sức mạnh niềm tin tại sao có sự niềm tin đây bởi vì khi hai hạt quắc này rung động nhưng người ta chỉ cần đưa một con mắt vào quan sát vì sao quan sát quan sát là gì theo dõi theo dõi là gì là nghi ngờ đúng hay sai và lúc này hạt quắc không còn rung động nữa và trong cái lớp uh, về à, nói về cảm xúc là nói à, về về về về xúc mạnh niềm tin tôi đã đã từng chia sẻ về cái thí nghiệm này của các nhà khoa học thì sức mạnh niềm tin là nếu ai mà biết đến những quyển kinh thánh thì các bạn biết đó nó rất rõ các bạn tin thì các bạn sẽ rời được cảm hứng và các nhà bác học các bạn nhà bác học thì dựa trên gì dựa trên sức mạnh tiềm thức và sức mạnh niềm tin nghĩa là chúng ta biết chưa biết một cái gì cả nhưng chúng ta tin là chúng ta sẽ đạt được nhưng những người bình thường của chúng ta ấy, thường thường phải gì phải nhìn thấy thì mới tin phải dựa vào khoa học ờ, khoa học chứng thực tôi mới tin thế ai tạo ra khoa học có phải nhà bác học không thế là bác học dựa trên niềm tin còn chúng ta là dựa dựa trên gì khoa học nhưng mà thực chất khoa học thì phải dựa trên gì niềm tin và đây phải là điều bất cập khi chúng ta không vì vậy cái niềm tin cực kỳ quan trọng tôi đã ứng dụng rất nhiều về cái niềm tin này chỉ cần tin là điều đó xảy ra đây là cái quyển sách các bạn cần phải đọc cần phải đọc đặc biệt trong cuốn sách này sẽ nói về một sức mạnh đó là sức mạnh của sự tưởng tượng và ở trong lớp phép màu này thì sẽ các bạn sẽ được xây dựng cuộc đời theo lộ trình mà tôi đã học mất mấy trăm triệu nghĩa là xây được xây dựng được cái lộ trình cuộc đời chúng ta đó nghĩa là năm 70 à hay là với nhóm chúng ta là phải xác định trăm tuổi vẫn khỏe thì trăm tuổi các bạn ở đâu xong rồi 75 tuổi ở đâu đó. rồi uh, ờ, 50 tuổi ở đâu các bạn chia giai đoạn ngắn chung dài hạn và ngày mai ở đâu đó là lịch hàng ngày thì cái đó tôi sẽ giới thiệu giới thiệu trong các cái buổi học là tại sao anh xe ôm có thể ra đường ngày kiếm 500 nghìn nhưng có thể ngày không có một nghìn nào bởi vì sao ạ không có kế hoạch không có kế hoạch còn giám đốc người ta lên kế hoạch thì kể cả là một ngày một ngày người ta kiếm vài trăm triệu đều được trong cái đó người ta giải quyết cả gì cả một tập đoàn vận hành cho cả một tập đoàn cả hàng ngàn con người nhưng bởi vì người ta có kế hoạch thì người ta mới vận hành được nhưng một anh xe ôm vận hành cho riêng anh ấy không vận hành nổi bởi vì sao không có kế hoạch không lên được kế hoạch nên có kế hoạch cuộc đời hay là bộ phim cuộc đời cực kỳ quan trọng và điều này các anh chị chuẩn bị như sau một là vẽ thiết kế tầm tầm nhìn hoặc là mong muốn nhưng trong lớp chúng ta khi vẽ xong thì chúng ta gọi là kết quả kết quả cuộc đời của chúng ta trong từng giai đoạn các bạn có thể chuẩn bị này thứ nhất ở trong lớp phép màu thì các bạn có thể chuẩn bị cho tôi lấy vài hình ảnh hai hình ảnh hai hình ảnh của những người mà các bạn cảm thấy muốn giúp họ và một hình ảnh của một người nào đó mà bạn có vấn đề với họ cần giải quyết bởi vì đây sẽ là quy trình về mối quan hệ và một số hình ảnh liên quan đến cuộc đời của các chị ví dụ ví dụ tôi nghĩ rằng năm 200 tuổi nha tôi năm 200 tuổi tôi ngồi trong kim tự tháp tôi thiền thì tôi phải vẽ được chụp được cái kim tự tháp đó xong rồi tôi có khuôn mặt lúc đấy nó chưa già hơn bây giờ đâu đấy. nhưng là 200 tuổi mà thì tôi ngồi trong kim tự tháp tôi thiền thì đấy là một cái hình ảnh kim tự tháp và có cái hình ảnh tôi có cái mặt ở trong đó có cái mặt ở trong đó hoặc là các bạn vẽ là sang năm các bạn có một ngôi nhà lầu với một cái ô tô chẳng hạn đó, nhưng các bạn à, là cái đó các bạn tùy các bạn đấy nhá thì các bạn phải vẽ gì phải lấy một cái ảnh chụp ảnh chụp nhá dựa thành ảnh giấy phải dựa ra ảnh giấy hết nhá và có hình ảnh của các bạn giả sử như à, tôi chẳng hạn tôi chụp với uh, tôi lên kế hoạch tôi là sau uh, à, 10 năm là tôi chụp với Donald Trump thì tôi lấy một cái ảnh với thằng sau thằng thì tôi ghép cái đầu tôi bạn tôi đứng cạnh Donald Trump thì kế hoạch của tôi ấy là nó, nó, nó xảy ra rất nhanh à, Donald Trump thì chưa gặp nhưng mà đã kế hoạch của 5 năm là tôi chỉ có hai năm rưỡi đã trổ hết rồi nghĩa là tôi đi giảng dạy ba miền Bắc Trung Nam thì cái hình ảnh 5 năm là tôi đã trổ ra từ năm thứ hai sang năm thứ ba cái là trổ hết rồi đấy là bộ phim cuộc đời kết quả giai đoạn của, của từng từng giai đoạn trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta phải có hình ảnh cụ thể nhá hình ảnh giấy đó thế là chúng ta phải à, phải làm cái đó thì mất cả hàng tuần đưa ra cái hình ảnh các bạn suy nghĩ xem là 10 năm 20 30 năm tới chúng ta ở đâu 50 năm tới chúng ta ở đâu thì chúng ta đưa hình ảnh cụ thể hình ảnh sống động cụ thể có khuôn mặt thật của chúng ta đó trên ảnh giấy chúng ta có thể ghép nhiều đấy nhá và chúng ta sẽ có một cái tờ A ít nhất là A1 A1 hoặc A2 A3 thì hơi bé nữa A3 phải ghép 3 tờ đó để chúng ta làm cái bảng cuộc đời hoặc chúng ta dùng cái tờ đốc lịch to đó, đốc lịch to đó. đó chúng ta sẽ lấy cái phần trắng của nó phần lưng của nó và chúng ta xây dựng toàn bộ toàn bộ hình ảnh cái giấy đấy thì nó bền thì chúng ta xây dựng toàn bộ hình ảnh cuộc đời của chúng ta trên cái cái cái, cái đó cái đấy rất quan trọng các bạn nha giống như là tôi vừa nói về anh CEO và giám đốc thì người ta có kế hoạch người ta giải quyết đó và đây là chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta nên ở trong lớp phép màu này ấy, dù là là là là à, có thể chỉ một tháng thôi nhưng các bạn sẽ xây dựng được những kiến thức mà tôi đã, đã từng ghép từng học hoặc là tôi đã từng uh, sử dụng đó đặc biệt là có những cái mà các bạn cảm thấy nó rất nhanh nó rất nhanh đó là gì thay đổi ngay cả cái cái sắc đẹp của chúng ta đó thay đổi được tâm thức là phải thay đổi sắc đẹp còn thay đổi cảm xúc chưa thay đổi được đâu và những cái cái quan trọng nữa là chúng ta không những ngắn mà dài dài chúng ta có những dài hạn như là dài hạn cũng hết cả cuộc đời đó đây là cái ờ, các bạn nào lớp K1 mà chưa thực hiện đủ các bạn cũng phải làm đi tôi thấy rất nhiều bạn chưa làm cái này quyền sức mạnh niềm tin các bạn phải đọc nghe quyền tiếp theo là bí mật luật hấp dẫn bí mật luật hấp dẫn thì các bạn đều có thể nhận ra ngay ngay bây giờ ngay bây giờ các bạn quan sát lại năm người bạn thân của mình năm người bạn thân của mình thứ nhất các bạn chia đều chia đều các vấn đề của họ thì mình chính là người đó cái chia đều các bạn năm tìm đúng năm người bạn thân thì mà hay chơi với nhau thì mình chính là là người bình quân của năm người đó vì vậy vì vậy mà ông Donald Trump khi ông ứng dụng sức mạnh tiềm thức xong ông mới viết một quyển sách gì chúng tôi muốn bạn giàu bởi vì sao ạ tôi mà chia sẻ gieo hạt cho năm người bạn tôi giàu có hạnh phúc khỏe mạnh tôi có giàu có hạnh phúc khỏe mạnh giống họ không không thể nghèo được chứ năm thằng mình giúp nó chả lẽ mình nó để cho mình nghèo năm thằng có kiến thức về sức khỏe mạnh nó để cho mình yếu ạ à. năm thằng có cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo với vợ chồng con nó ạ để cho mình mình có thể làm được ạ à? không nên thì sao khi gieo hạt thực chất là gì mình gieo cho ai ạ à? đơn giản mình chia sẻ những cái kiến thức mình học ở đây được rồi mình gieo ra cho ai đó những người bạn thân mình mình gieo cho ai ạ à? mình gieo cho mình đấy nên nhiều khi chúng chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang cho ai đó không các bạn đang gì đang gieo những cái hạt mà các bạn sẽ là người hái quả một hạt bé tí thôi mà các nhận bạn nhận được quả cả những cây rồi hàng ngàn quả chỉ là công thức gieo hạt đó và nó nằm vào gì vào trong cái quyển mà chúng ta cần đọc đó là gì năng đoạn kim cương năng đoạn kim cương gieo gì gặt nấy gieo tiền gặt tiền gieo tình gặt tình đó gieo sức khỏe gặt sức khỏe gieo mối quan hệ được mối quan hệ gieo hạnh phúc cho ai đó mình hạnh phúc còn trong uh, bí mật luật hấp dẫn bí mật hấp dẫn thì như nãy tôi nói đó chúng ta chúng ta cần phải nghe bởi vì tôi đã từng được một người bật mí cho tôi luật hấp dẫn năm 2016 khi cái đó các bạn biết nào họ phải đắn đo mãi bà em sẽ cho anh một cái bí mật mà sẽ thay đổi cuộc đời anh em thì anh tốt quá lúc đấy thì tôi uh, cho bạn ấy uh, một công thức mà tôi đã tìm ra là làm sao thay đổi được cơ thể môi trường độc tố của người cha để giúp ông ấy chữa ung thư thì khi bạn ấy ờ, thấy tôi logic tổng hợp lại về nguyên lý tại sao cơ thể nhiễm axit độc tố và tôi chia sẻ cho bạn ấy đó, ờ, vô tình gặp nhau thôi qua một người bạn giới thiệu tôi chia sẻ hết toàn bộ kiến thức sau đó tôi cho 10 gói thảo dược mà lúc đấy tôi không có tiền luôn nhá tôi vẫn cho 10 gói thảo dược để về anh bạn đấy mang về cho bố bố không dùng bố bảo bố bạn ấy là y sĩ quân đội mà đó nên là các bác sĩ chỉ tin vào bác sĩ thôi họ không tin về cái giải pháp làm sạch cơ thể đó mặc dù lúc đó lúc đó giáo sư ba đó giáo sư ba từ bên mỹ về có những phương pháp cũng vẫn chỉ nói về cái môi trường độc tố axit này nhưng ông không nghe đến mức độ vậy và cuối cùng bác ấy sau một thời gian đâu 3 năm thì bác ấy không không tồn tại nữa. bác đã hỏng cơ thể quản lý thế nhưng anh bạn đó cái thời gian đó thì anh bạn đó thấy tôi uh, có cái gì tôi chia sẻ hết tôi chia sẻ hết và anh ấy thấy tôi uh, như vậy anh ấy bảo làm em sẽ giúp anh để anh có những cái uh, nguồn thu nhập uh, và anh vận hành cuộc sống anh kể cả công việc nó rất thuận đó đó là bí mật luật hấp dẫn và tôi tưởng anh cho ngay anh bảo sau một tuần nữa anh hẹn tôi đi cà phê thế anh đến chỗ văn khê anh đón tôi lúc đấy có cả vợ đi cùng thì tôi nghĩ là phải cho cầm theo một quyển sách thế mà tôi ra uống cà phê uống cà phê xong chẳng thấy nói gì đó thế tôi mới hỏi là hôm nay thế em bảo cho anh một cái bí mật gì mà thay đổi cuộc đời đó thế là anh ấy nhìn vợ xong rồi anh mới, anh bắt đầu mới nói nghĩa là anh hỏi ý kiến vợ cho cái gì các bạn biết cái gì không đến khi lúc đứng dậy anh bảo là vào youtube mở ra bí mật thuật hấp dẫn anh cứ nghe đi nghe lại vài chục lần này và mua quyển sách đọc lúc đấy sách chưa có đâu anh nghe đi nghe lại vài chục lần anh sẽ thay đổi cuộc đời khi anh thực hiện theo và tôi thấy công nhận là bí mật luật hấp dẫn đó là nó làm thay đổi tất cả mọi người ai khi nghe nó bất cứ ai nghe nó và điều quan trọng là họ chia sẻ cho tôi ấy, mà cứ như là đang cho tôi cả cả ký vàng mới đúng thật là cả ký vàng khi các bạn nghe được và thực hành được với bí mật luật hấp dẫn có thể hàng tỷ bạc hàng nghìn tỷ bạc nằm ở đấy tất cả nó đều vận hành như vậy thì cái bí mật luật hấp dẫn nó cực kỳ quan trọng mà tôi được nghe đến mức độ phải như, gần như phải là, là những cái gì đó mà rất trân trọng anh anh chia sẻ đó thế nên là nhiều người chỉ cần nói với bạn một câu này bạn mà nghe bí mật luật hấp dẫn đi một câu có thể nó rất nhẹ nhàng rất đơn giản có thể hơi hời hợt nhưng nếu như chúng ta biết và ứng dụng và chân quý nó và thực hành được theo nó thì chúng ta có cả gì hàng tấn vàng nhiều người có cả hàng tấn vàng đây là một lời chia sẻ mà khi chúng ta vô tình chúng ta cập nhật được nó giá trị kinh khủng có thể nó làm thay đổi cuộc đời chúng ta ngoạn mục chỉ cần một quyển sách ấy nên những ai chưa biết được bí mật hấp dẫn phải hiểu tôi nói ở đây tôi chia sẻ đây năm quyển sách này là năm quyển sách cuộc đời thay đổi bất cứ ai nếu các bạn ứng dụng khi các bạn ứng dụng đúng năm quyển sách này và các công thức thì tôi kèm theo những cái công thức đó mà chúng ta có thể rất ngắn ở trong lớp học lớp phép màu này vì vậy các bạn phải thực hiện tiếp và đọc quyển sách đó và quyển sách cuối cùng à, quyển sách tiếp theo là bảy quy luật của tinh thần bảy quy luật của tinh thần thì ở trong lớp học thì tôi sẽ nói về các quy luật trong đó có một cái trạng thái rất quan trọng đó là trạng thái khi thiền thiền là chúng ta sẽ đi về trạng thái trống rỗng thì các bạn hiểu này chúng ta đang gì ạ chúng ta đều là những con người có những cái ly và trong ly này chúng ta đã đựng toàn bộ kiến thức của chúng ta vô tình từ xưa đến nay hoặc chúng ta cố tình nghĩa là chúng ta học nó trở thành gì những kiến thức đầy trong cái cốc này và lúc này chúng ta trở thành ai ạ à? cái tôi bản ngã cái tôi bản ngã nằm ở đây là gì những kiến thức những thông tin mà các bạn cập nhật được chính là cái tôi bản ngã trong khi đó tôi cần đổ cái cái cái cái tôi bản ngã đi nha quy trình là phải đấy nhá phải lộn ngược hết tất cả cái tôi bản ngã không còn nữa vì sao trong thiền người ta gọi là gì? trạng thái gì ạ trạng thái trống rỗng đó là gì cái tôi đích thực cái tôi đích thực là cái tôi mà các bạn mới hình thành con người chưa có gì gọi là não trắng và chỉ ở trong trạng thái này thì chúng ta mới gì rót được các cái ly nước khác vào giả sử các bạn đang muốn có một ly nước chanh mà trong cái cốc của các bạn đang gì nước muối nước mắm mắm tôm mắm tép rồi rồi nước cam nước bưởi lẫn ở trong đó rồi bây giờ các bạn đòi là tôi có một cốc nước chanh các bạn lại đổ tiếp nước chanh vào đấy nó có ra nước chanh không không bao giờ đúng không vì thế quy trình này buộc phải gì xóa dấu ấn trong tiềm thức nghĩa là các bạn chưa xóa được thì các bạn phải đi về trạng thái trống rỗng nghĩa là gì chúng ta không còn đựng cái gì vì vậy khi thiền á, là chúng ta phải về trạng thái trống rỗng này nên những người có dấu ấn trong tiềm thức nặng nề nhá là khi dẫn thiền thì các bạn nó cứ âm âm ở đầu mà các bạn không về được trạng thái trống rỗng thì các bạn cũng không có điều vi diệu xảy ra được nên là chú ý nhá rất nhiều người khi ngồi thiền mà không đi về trạng thái trống rỗng nghĩa là tịnh được tâm là các bạn đang có cái dấu ấn đấy quá nặng nề mà quá nặng nề nếu như buộc phải lên quy trình cốt thôi miên dòng thời gian thì sẽ mất rất nhiều tiền vì vậy tại sao mà chúng ta cần ứng dụng xóa dấu ấn của hàng search infobook đó nên những ai muốn tìm hiểu về search infobook thì, thì vì tí nữa điện thoại hoặc là nhắn tin trên nhóm để tôi sẽ tương tác về cách xóa dấu ấn bằng công cụ rẻ tiền nhưng xóa được triệt để đó là cái uh, quy trình mà trong uh, trong bảy quy luật của tinh thần buộc phải có đó là quy trình quan trọng nhất đó là đó là ở trạng thái trống rỗng thì ngày mai chúng ta sẽ nhà này chúng ta sẽ phải đi vào quy trình này đó để để hiểu và tạo ra sự trống rỗng trong não bộ <laughs> trong tâm thức đó thì cái quyển sách này chúng ta sẽ nói về rất nhiều vào ngày thứ chủ nhật đầu tiên để nhận ra bạn là ai và quyển uh, cuối cùng mà chúng ta phải ứng dụng đó là quyển phép màu thì quyển này chúng ta sẽ đọc hàng ngày rồi chúng ta sẽ thấy phép màu sẽ phép màu là chúng ta cần nghe đọc đủ 5 quyển sách đó ít nhất là các bạn chưa đọc được sách giấy thì phải nghe bởi vì chúng ta có một tháng mà thay đổi toàn bộ là các bạn nhìn thấy là kinh khủng khiếp rồi một tháng thôi thay đổi đến mức độ là thay đổi sâu mức độ mà chúng ta thích đẹp cả cơ thể như lớp K1 đã đã có chứ không phải thay đổi hơi hơn ở cái cảm xúc ngoài đâu các bạn nhé nghĩa là chúng ta không phải thay đổi tính tình bên ngoài đâu chúng ta thay đổi được cái tần sóng rung động trong tâm thức nên cơ thể chúng ta mới đẹp được còn nhiều bạn đi học NLP học năng đoạn kim cương học ấy về neo cảm xúc như khuôn mặt không thay đổi đó chúng ta chỉ có cảm xúc thay đổi ấy, nhưng nó chỉ kéo một thời gian là nó hết nằm ở chỗ này khi nào bạn thay đổi được bên trong cốt lõi như là tần sóng rung động trong tâm thức thì lập tức cơ thể đẹp trẻ hóa hẳn ra đấy mới là thay đổi thay đổi thực sự được trong cốt lõi vì vậy chúng ta sẽ đầy thực hiện đầy đủ về nghe đọc năm cuốn sách chúng ta sẽ có những cái chứng thực bằng cách là chúng ta chụp hình ảnh ngay hôm nay ngay hôm nay chúng ta chụp hình ảnh khuôn mặt chúng ta sau một tháng chúng ta sẽ thấy khuôn mặt chúng ta thay đổi hay không thì như lớp K1 là chúng ta không chụp vô tình một số bạn nào đó có những ảnh cũ thôi chúng ta chụp hình ảnh gửi lên nhóm Zalo đó để sau một tháng chúng ta sẽ xem xem ai là người thực sự đã thay đổi trong tâm thức cái tiếp theo tôi sẽ bảo ban tổ chức các bạn làm sao gửi giấy quỳ cho các bạn bởi vì chúng ta đi về sức khỏe mà đi về sức khỏe thì các bạn phải thay đổi được gì thay đổi được độ pH bởi vì môi trường độc tố axit thì bệnh nani sẽ hình thành mà các bạn muốn có sức khỏe thực sự thì các bạn phải thay đổi được độ pH này đó thì các bạn sẽ đặt chuyển cái độ pH dưới quỷ là độ pH để thay đổi thì chúng ta để chúng ta thay chúng ta cụ thể hóa về sức khỏe đó cái đúng đủ đầy ở đây là các bạn không được thiếu nhá học đủ học đúng đó có 5 buổi chủ nhật thì không thể vắng được đặc biệt buổi đầu tiên bởi vì buổi này nó liên quan đến vấn đề thay đổi dấu tâm thức và một câu hỏi một câu hỏi mà có thể cuộc đời của các bạn đã đặt ra rất nhiều lần chưa bao giờ trả lời được chúng ta là ai chúng ta đến trái đất để làm gì có thể nhiều bạn nào đó đi học các lớp tâm linh gì thì người ta hỏi sứ mệnh của bạn là gì thì tôi nói câu đó là không đúng chúng ta không có sứ mệnh gì đâu ạ sứ mệnh thuộc cho các thầy tâm linh còn chúng ta là những đứa học sinh còn không biết mình đi học luôn đó nghĩ là mình đi chơi đi hưởng thụ nên là không có sứ mệnh đâu chúng ta là ai để làm gì con chưa nhận ra được chứ còn không có sứ mệnh đâu chúng ta đang còn là những đứa trẻ không biết mình đi học luôn đó nên chúng ta sẽ sẽ hiểu cái đó vào buổi chủ nhật đầu tiên rất quan trọng nha rất quan trọng chiều chủ nhật đầu tiên và phương công cụ à, phương thức trong cái lớp K1 này à, lớp xin lỗi trong lớp phép màu này chúng ta sẽ buộc phải gì xóa dấu ấn trong tiềm thức nghĩa là những cái à, ly mà tôi đã nói với các bạn đó là chúng ta đang đựng trong cái ly trong đầu là chúng ta đó trong dấu ấn trong tiềm thức chúng ta là gì nước canh à, nước uh, muối nước uh, lọc rồi các loại nước lung tung đó mắm tôm mắm tép các thứ lẫn ở trong một cái uh, cái cái cái uh, bát giống như một cái thùng rác mà bây giờ chúng ta muốn muốn nó là một cái ly đựng tiền đó hoặc là, là một cái ly nước nước cam thật thơm hả thì chúng ta không thể rót nước cam vào đó nên vì vậy chúng ta phải buộc gì ạ làm sạch cái cốc nước ra đi thông qua gì xóa dấu ấn trong tiềm thức thì đây là cái cái bước cực quan trọng thì chúng ta sẽ vào quy trình tôi sẽ chia sẻ cái này để chúng ta và công thức ám thị qua giờ thiền thì chúng ta sẽ có công thức này và tôi sẽ chuyển giao về cái ờ, cái này sớm tôi sẽ làm sớm để chuyển giao cho chúng ta công thức thiền trước khi ngủ và thiền à, sau khi à, à, các cái buổi sáng thì tôi sẽ um, sẽ có bài dẫn luôn đó nên chúng ta sẽ có đó và chúng ta thực hành câu thùng thần chú trên miệng thì câu thần chú này buộc chúng ta phải hiểu câu thần chú thì tôi bắt đầu mới cho dùng nghĩa là sau buổi chủ nhật thì chúng ta bắt đầu dùng câu thần chú nhưng chúng ta phải hiểu giả sử tại sao như người có khối u ung thư chẳng hạn người ta phải đặt tay đó yêu thương nó thì bác sĩ với người bệnh có khi nghĩ bà thằng điên đúng không ạ tại sao khối ung thư tôi lại phải cảm ơn nó đó nhưng thực chất cảm ơn mà nó biến mất thì chúng ta phải hiểu thì mới dùng nên cái câu thần chú đó là câu gì tại sao chúng ta phải dùng chúng ta phải hiểu bản chất đó thì sau chủ nhật là chúng ta sẽ biết vì tại sao bản chất câu thần chú đó nó có tác dụng đó là những cái mà chúng ta cần nắm được trong quy trình của lớp học phép màu của Ngọc Bích mà chúng ta sẽ à, ứng dụng để chúng ta thay đổi thay đổi thực chất thì tất cả mọi người khi ứng dụng đầy đúng đủ đồ đúng đủ đầy thì chúng ta sẽ gì thay đổi thay đổi thực sự luôn thay đổi ngoạn mục thay đổi nhìn thấy luôn trong một tháng từ tiền bạc mối quan hệ cho đến sức khỏe chúng ta đều thay đổi đó và ngày hôm nay thì à, tôi đã giới thiệu cho anh chị các bạn biết đến cái quy trình mà chúng ta sẽ ứng dụng sẽ ứng dụng trong lớp phép màu này ờ, các bạn K1 sẽ hơi dần mình một chút bởi vì tôi có thêm à, cái cụ thể hơn về một số cái ứng dụng bên cạnh đó bởi vì à, tôi thấy cần bổ trợ thêm đó và nó sẽ cụ thể hơn lớp K1 ở đây đó À, hôm nay hôm nay thì Phương đã tổng hợp mà những cái gì các anh chị sẽ buộc phải làm và phải thực hiện hay là sẽ có được sau à, lớp lớp K1 à, lớp K2 lớp phép màu này xin à, nhường lại mic cho bạn uh, đang hỏi ý kiến gì không ạ em em xin phép hỏi thầy là dạ thưa thầy em đã ghi được lại những cái quyển sách nhưng em còn thiếu một quyển em xin phép đọc để thầy xem giúp em là còn thiếu quyển gì ạ dạ thưa thầy quyển bí mật luật hấp dẫn sức mạnh tiềm thức bảy quy luật về tinh thần quyển phép màu và còn một quyển nữa em chưa lên dạ còn quyển gì nữa ạ thầy sức mạnh niềm tin à sức mạnh niềm tin em xin cảm ơn thầy ạ Em mời chị Mỹ Tiên là chị Mỹ Tiên mở mic ạ. À, thầy có nghe không ạ? Có nghe. Xin à, Dạ. Thầy ơi cho em hỏi hồi nãy thầy nói về xóa dấu ấn tiềm thức á, là sau này thầy sẽ dạy hay là sẽ phải liên hệ riêng với thầy ạ? À? à cái đó bạn phải ứng dụng, bạn phải ứng dụng xóa dấu ấn tiềm thức. Một là ứng dụng phương pháp thôi miên dòng thời gian thì cái đó nó đắt lắm và phải trực tiếp tôi có thể làm qua gián tiếp nhưng cũng rất đắt là quy trình một một thế là vì sao chúng ta có buổi làm quy trình thì à, cũng phải làm làm vài chục người làm hết cả lớp luôn đó nhưng ai phải thực hiện đúng như làm cái uh, thứ hai mỹ tiên uh, là cái uh, công cụ ứng dụng thì uh, tí nữa có thể bạn uh, bạn liên lạc tôi cho số điện thoại của bạn lương để bạn uh, bạn lương à, để các bạn bạn ứng dụng ứng dụng à, thông qua công cụ lượng tử bạn ứng dụng à. thì bạn kết bạn với tôi đi kết à. bạn trong nhóm dạ, dạ vậy lát nữa em liên hệ riêng nhé thầy dạ cảm ơn hoặc là bạn gọi điện cho số điện thoại của bạn Bích dạ để bạn bích cho ra số điện thoại của bạn lương ở đây đó rồi xin uh, mời Nguyễn Anh, Nguyễn Ánh Tuyết Mai à chị Hải Nguyễn Dương Ánh Tuyết Hải Dương em chào thầy ạ em chào cả lớp ạ thầy ơi cho em muốn hỏi cái này một tí muốn hỏi về cái em những cái điều mà mình mong muốn ấy, thì mình à, làm như thế nào ở trên giấy với lại à, để ghép hình ảnh như thế nào à cái đó sẽ vào quy trình trong à, lớp các bạn cứ chuẩn bị các cái ảnh này đi cái ảnh thì các bạn chia giai đoạn nhá giả sử như tôi chẳng hạn thì tôi chia ba giai đoạn thôi là có thể làm 75 tuổi tôi ở đâu rồi à, uh, 65 tuổi tôi ở đâu và năm sau tôi ở đâu đó nghĩa là chia giai đoạn đó ở đâu thì các bạn phải tưởng tượng là các bạn đang có gì ở đó bên cạnh giả sử các bạn có một cái ô tô à à một cái máy bay à hay là một ngôi nhà hay là một túp lều à, hay là một vườn cây à thì các bạn lấy cái hình ảnh cụ thể nhá cố gắng là cái ảnh cụ thể mà các bạn bảo tôi có một à, cái nhà vườn thì các bạn phải lấy cái ảnh nhà vườn chụp đó sau đó các bạn ghép cái hình ảnh của của mình nhé có khuôn mặt luôn á vào đúng cái đó và làm sao thực cực kỳ sống ờ. động cực kỳ sống động sau đó tôi sẽ đưa ra cái, cái, cái đó các bạn chuẩn bị hình ảnh đã tôi sẽ cho các bạn công thức này đó đó là bức tranh cuộc đời tức là chúng ta xây dựng kết quả trước chúng ta xây dựng kết quả trước thì các bạn cứ chuẩn bị khơi cái ảnh đó đi còn hai cái ảnh là các bạn định giúp ai đó, bởi vì giúp ai thực chất là giúp mình mà nguyên lý là gì gieo gieo hạt thì các bạn định giúp ai đó thì các bạn sẽ có một cái quy trình giúp hai người hai người các bạn mong muốn giúp đỡ và một cái quy trình là để giải quyết vấn đề giả sử ai đó các bạn trong lớp này à, trong nhóm này các bạn có mối quan hệ với ai đó xấu ví dụ ví dụ nha con bạn có vấn đề về không dạy dỗ được khó bảo lười nhác nghiện game hay là như một số người nói là gì tăng động tư thế à. các bạn có hình ảnh cụ thể bởi vì ngày hôm đó tôi sẽ cho một quy trình như là một quy trình giải quyết một mối quan hệ này giả sử các bạn có mối quan hệ với người chồng mà đó nếu có ảnh càng tốt không có ảnh thì cần chúng ta chúng ta có hình ảnh trong tâm trí nhưng nếu có ảnh thì nó cụ thể hơn và chúng ta sẽ làm quy trình để giải quyết mối quan hệ với người đó một đứa trẻ bị tăng động hay tự kỷ nhá mà mà người đời người ta gọi thế tôi không gọi là tăng động tự kỷ đâu nó đâu có phải bị cái bệnh gì đó nó là mất kết nối ở cái tần sóng rung động với người mẹ hoặc người cha mà nó đi kết nối với tần sóng rung động khác thì chúng trở thành đứa trẻ đó vì vậy quy trình của tôi là gì nối lại cái tần sóng kết nối này giữa cha mẹ và mẹ con thì chúng ta đổi theo đó thì thay đổi ở gì trong tần sóng trong tâm thức đấy là quy trình à nên chúng ta hiểu là gì là khi chúng ta giải quyết vấn đề này với ai chúng ta cố gắng có hình ảnh cụ thể để chúng ta đi vào trạng thái cơ thể họ một cách hoàn hảo nhất là có thêm cả hình ảnh của họ đó ảnh nếu mà ảnh định, à, định, định giải quyết về vấn đề ảnh càng to càng tốt để khuôn mặt họ rõ lên thì chúng ta đi vào quy trình tôi giải quyết cho các bạn các bạn thấy nó nhiều bạn giải quyết rất nhanh ấy nhanh đến mức độ là hai vợ chồng hai cái giường à, hai phòng ngủ từ lâu rồi đó thế mà cốt sáng buổi là sáng như này cốt sáng vợ sang cái buổi trưa thấy chồng ôm gối đòi ngủ cạnh mà đâu nó có nghe thấy đó, nó hay như vậy và cô kết đối với một người bạn nào đó ở rất xa có thể hàng ngàn cây số kết nối xong ngắt ờ, làm quy trình xong cái người kia gọi điện thoại người đó đã ngắm rồi nó thay đổi cái tần sóng rung động trong không gian kinh khủng khiếp luôn kể cả các bạn tôi kết tôi làm cho các bạn quy trình ở Việt Nam nhưng người đó là người Mỹ các bạn làm xong cái các bạn đã thấy người Mỹ bên kia đang chờ cái tần đang chờ điện thoại đó hay như vậy nên chúng ta sẽ giải quyết được về mối quan hệ ở đó. có một cái công thức cuối cùng các bạn buộc phải làm đó là đối thoại thì cái đó nên là là quy trình này là lần cuối là tôi sẽ sẽ sẽ à, cho các bạn quy trình giúp đỡ bởi vì tôi đã hứa còn lần sau buộc phải ừ, phải có tiền làm quy trình bởi vì nó liên quan đến một cái cam kết đó là đối thoại đó quy trình này các bạn biết là khi người ta làm ở các cái cộng đồng hoặc ở các dịch vụ khác là bao nhiêu tiền không tôi biên dòng thời gian xóa dấu ấn và thay đổi mối quan hệ mấy chục triệu đấy từ 30 đến 60 triệu trong một quy trình đó bạn à, Ánh Tuyết còn hỏi gì không ạ à, thế em hỏi thêm này tí nữa tức là khi mà mình làm đấy là qua ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất là giai đoạn của bản thân mình ví dụ như bản thân mình là chia thành mấy giai đoạn hiện tại này và sau một thời gian nữa ví dụ như tuổi 70 75 chẳng hạn hoặc sau cái tuổi đấy nữa đúng không mình ở đâu tức là lúc đó là mình có cái gì mình muốn cái gì theo tốt nhất cái... ra tốt nhất là các bạn cứ chuẩn bị cho tôi uh, ngày chủ nhật này các bạn sẽ xác định được tại vì sau ngày chủ nhật các bạn mới biết bạn các bạn phải đặt gọi tôi là ai bây giờ hỏi anh tuyết này bạn là ai bạn là ai em là người đã Đó. về hưu à? ừ, người đã về hưu thế được rồi đó nên chúng ta chưa trả lời được chúng ta là ai tại sao bạn lại có mặt ở trái đất hoặc tại sao bạn có mặt ở hải dương à. tại sao bạn lại có mặt trong lớp này nên là chúng ta sẽ sẽ lập cái kế hoạch cuộc đời sau khi chúng ta trả lời được câu đó. vào ngày chủ nhật chúng ta sẽ tự trả lời được bạn là ai tại sao bạn có mặt ở trái đất để làm gì đó đây là chúng ta xây dựng uh, bộ phim sau khi chúng ta nhận ra chúng ta là ai đã chúng ta chưa nhận ra chúng ta là ai thì chúng ta chưa xây dựng bộ phim chuẩn đâu chúng ta sẽ bị loạn đấy xây xong không biết à, không biết có phải đúng là mình không à, bởi vì không nhận ra chính mình thì thì làm sao về đâu được xin cảm ơn thank you love you xin mời bạn Trần Văn Tân ạ à. Ê, em hỏi thêm một câu hỏi này nữa ok thank you Ừ, cái ngày chủ nhật này thì em lại có một cái việc rất là quan trọng không học được thì thầy có thể cho cái phần đấy vào ghi âm để em nghe lại còn cái buổi ngày hôm sau thì em vẫn học bình thường bởi cái việc này không thể bỏ được được không ạ khó nhỉ học lại lớp sau rồi <laughs> bởi vì là cái cái công việc này này không đừng được ấy buổi đó gần như buổi cốt không có thể không có thể không có thể chuyển nhưng mà nghe lại thì là sau đó mà thầy em có thể hỏi lại thầy trực tiếp được không ạ buổi đấy lớp em... không không không không được không được buổi chiều dạ. không được đó bên ban tổ chức vẫn sẽ record lại để cho cô chú anh chị có thể xem lại nhưng mà cô chú anh chị không được tương tác trực tiếp và cũng không được thực hành cho nên là chỉ là nghe lại để biết thôi ạ <laughs> sẽ không có tác dụng thì khi buổi đấy không học thì những sau học nó sẽ kém chất lượng hơn đúng không ạ bạn không nhận ra bạn là ai chắc chắn rồi ạ ờ. ngay bây giờ hỏi chị chị là ai chị bạn bảo là tôi là tôi là Nguyễn Ánh Tuyết à. <laughs> đấy là câu hỏi đã thấy mình đi lạc từ trên đến trái đất để hưởng thụ chẳng hạn rồi và chúng ta đã lạc hết cuộc đời thì chúng ta sẽ xây dựng cuộc đời chúng ta không biết đi về đâu xin mời uh, Nguyễn Văn Tân xin mời con chào thầy ạ buổi đầu tiên con nghe thầy nói chuyện uh, con đã thấy rất hứng thú và cảm thấy có nhiều điều mình cần phải thay đổi nhờ thầy và nhờ cộng đồng thưa thầy con có nghe thầy nói về một cái thuật ngữ đó là chữa bằng lưỡng từ vậy thì thưa thầy con chưa hiểu cái thuật ngữ này dùng như thế nào con hiểu như thế nào cho nó đúng dùng lưỡng từ để chữa bệnh lưỡng từ là một khoa học ừ, khoa học gì con không hiểu dạ. thưa thầy con muốn hỏi như thế ừ, thứ nhất là bạn đang à, nghe chưa rõ <clears throat> chúng ta đang uh, sử dụng vật lý của Newton quả táo phải rơi xuống đất đúng không ạ à vâng ạ ừ. vật lý lượng tử nó không không dựa trên nguyên lý của lực hút trái đất mà vật lý lượng tử lượng tử chứ không phải lượng lượng tử dựa vào niềm tin ví dụ ví dụ như máy tính lượng tử bạn đọc chưa nó sắp ra đời nó có vài trăm triệu ừ. và này vài trăm triệu cho một cái máy ừ. đó đấy là máy tính lượng tử ừ. hoặc động cơ lượng tử động cơ lượng tử là gì khi động cơ lượng tử ví dụ như cái động cơ lượng tử mà gắn vào tàu con thoi thì nó sẽ làm mất trọng lượng của tàu con thoi do vậy nó đẩy tốc độ của tàu đi từ trái đất lên đến mặt trăng chỉ có hết khoảng 4 tiếng rưỡi trong khi đó hiện nay phải đi mất hai tuần hoặc cái động cơ lượng tử lượng tử khi nổ máy lên thì làm mất trọng lượng ví dụ nó gắn động cơ lượng tử vào một cái xe tăng 90 tấn khi nổ máy lên chỉ còn một tạ tư nghĩa là nó thắng được toàn bộ lực hút trái đất đây là đây là một cái ứng dụng mà nền khoa học tương lai nền văn minh của loài người chúng ta hiện nay nha, nền văn minh này sẽ hướng tới lượng tử nó nằm ở chỗ này đó dạ, dạ. em xin cảm ơn thầy à, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về à, vật lý lượng tử mà loài người chúng ta hướng đến trong tương lai đó hướng đến trong tương lai vì vậy chúng ta nghe đến từ lượng tử ở đâu ấy mà có ứng dụng là chúng ta dùng điện bởi vì tương lai loài người chúng ta đều hướng đến đó đấy giả sử bây giờ ai biếu cho các bạn và bạn có muốn cái máy uh, máy tính lượng tử không hả à? Ờ, bạn cho không tôi lấy ngay <laughs> đó cả hoặc bạn bán với giá giống như cái máy tính sách tay của tôi tôi mua ngay đó nhưng nó thực tế thì uh, thế giới đang cạnh tranh nhau về cái à, máy tính lượng tử này nên là tất cả những cái uh, ứng dụng lượng tử của chúng ta trong tương lai sẽ đều hướng tới từ uh, tàu vũ trụ cho đến những động cơ lượng tử có ai còn câu hỏi gì đâu không ạ thank you love you ngày mai chúng ta sẽ à, bước vào lớp à, ngày 1 của lớp phép màu mai là thứ bảy chủ nhật cũng vậy là ngày thứ hai sau đó buổi chiều chủ nhật là chúng ta bắt đầu đi vào cái buổi đầu tiên cực kỳ quan trọng bạn là ai bạn đến trái đất để làm gì bởi chúng ta chỉ khi nhận ra chúng ta là ai thì chúng ta mới thay đổi được cuộc đời của chúng ta và đặc biệt chúng ta phải thay đổi được cái tần sóng rung động trong tâm thức và đặc biệt là chúng ta sẽ dùng được công cụ một cái câu phép màu câu câu gọi là câu thần chú chúng ta hiểu chúng ta mới hiểu dùng được câu thần chú xin chào chị Lộc Hà ngoài cái việc dùng hòn đá là có thể là dùng cái vòng à, vòng đeo tay vẫn đeo tay thường ngày đấy là dùng để thay còn đá có được không ạ cái này uh, ở trong uh, quyển sách này trong quyển sách phép màu này thì uh, không biết ai nói về hòn đá à về về vòng tay hay là một cái vật gì đó ờ, ở trong này nó cụ thể nó có ghi cụ thể về um, hòn đá hòn đá phép màu thì chúng ta cố gắng ứng dụng hòn đá phép màu cho nó đúng đặc biệt là hòn đá là tôi có tăng năng lượng về hòn đá cho hòn đá rồi đó cái chỉ số bovit nó là 200 ngàn bovit nhưng mà cái ờ, vòng hay là bất cứ cái đồ vật gì chúng ta phải kiểm chứng được là cái chỉ số bovit nó là bao nhiêu nó thấp thì chúng ta tự nhiên ờ, đưa cái năng lượng tần sóng thấp vào cơ thể ví dụ những cái ờ, đồ mà đồ đồ cũ ai đã từng đeo rồi người ta có những cái dấu ấn ở trong cảm xúc ở trong cái đó thì nó trở thành độc hại tôi đã từng xem những cái nhẫn mà mà mà, mà một cái người bạn đeo mà tôi bảo cái nhẫn đấy có chỉ số bao vít có 3.000 bao vít ném nó đi bởi vì uh, nó thấp như vậy ấy, thì bạn mới nhận ra bà bạn bảo là tôi em đeo cái nhẫn đó ngày nào đi chơi đeo cái nhẫn đó thì tự nhiên không có chuyện này thì chuyện nọ một là thủng lốp hay là hỏng xe dọc đường hay là đến ăn tiệc một lúc thì cãi nhau xong bực tức bỏ về đến khi tôi đo về cái cả cái chỉ số bobit nó chỉ có 3 ngàn tôi mới bảo vứt nó đi để làm gì bạn ấy bảo là cái nhẫn của em là 160 triệu nhẫn kim cương nhưng mà bạn ấy mua một cái nhẫn cũ của ai đó đã để lại dấu ấn trong cảm xúc ở đó đó nên là chúng ta cần biết cần biết cái à, tần sóng tần sóng rung động chỉ số Bobit các bạn à, có thể gõ lên mạng chỉ số Bobit là gì sẽ ra câu này đó, thì chỉ số Bobit mà nó thấp nó là chỉ số năng lượng thấp thì các bạn sẽ bị kéo xuống đó nên chúng ta cần nắm được cái chỉ số năng lượng chứ không đơn giản là chỉ là hòn đá đâu ạ nên vì sao khi người ta bảo nhặt hòn đá ở suối đó thực chất chúng ta không hiểu nó là năng lượng nó là bao nhiêu thì chúng ta cũng không nên dùng và chúng ta phải đo được cái chỉ số năng lượng của hòn đá đó con con xin phép phiền thầy có xin hỏi thầy thêm chút nữa Dạ thưa thầy, cái viên đá mà con nhận được thì con nên để nó có nên để gần bản thân hay trong lúc học tập làm việc hoặc là trong khi ngủ hay như thế nào đấy thầy ạ? Thầy cho em con bạn cầm được trong tay càng tốt. Trong khi làm việc và trong khi học tập. Đúng rồi. Và niềm tin bạn đặt vào vào nó. nó. Con có vấn đề và con có vấn đề trong những trong giấc ngủ tức là trong giấc ngủ người con rất mệt mỏi người con bị tê, tê bì chân tay tại vì con là con là người khuyết tật con bị liệt hai chân đấy cho nên cái ừ. trạng thái cơ thể của con nó không được như người bình thường con ngủ con thường là tinh thần con chập chờn có những cái giấc mơ kỳ lạ và chân tay nó bị tê bì đó chân thì đã liệt từ nhỏ rồi nhưng mà tay nó hay bị tê bì vai gáy rồi thổn thức và khó thở Ờ, vợ con có ghi âm lại cái cái cái con ngủ khi mà con ngáy ấy, nó như cái gì để nó vít trong cổ con ấy một vâng. một là dạ. bạn thay cho tôi vị trí ngủ để kiểm chứng đấy là việc đầu tiên dạ thay vị vâng. trí ngủ nếu nó giảm đi vâng. thì ở đó chúng ta xác định từng phần một đó là năng lượng từ trường trái đất đó hoặc là bị uh, những cái cái cái uh, những cái, cái có thể những cái cảm xúc ở đó năng lượng thấp chúng ta cứ chuyển giường thì chuyển giường sang một vị trí khác ngủ trong ba tối dạ. thấy nó ngon hơn thì chúng ta bóc dần ra là nó đến từ đâu nếu đến từ cơ thể thì mình chuyển đi mình vẫn bị trạng thái đó dạ à, thì đấy là đến từ cơ thể còn mình chuyển mà thấy nó thay đổi thì là đến từ gì từ trường từ dạ, trường dạ. trái đất tại điểm đó đó là mạng dạ. là cái cái mạng lưới mạng lưới từ trường trái đất dạ dạ dạ chúng ta phải tự uh, tự tìm hiểu đó thông qua các cái uh, cái công cụ đó dịch chuyển chỗ ở chỗ ngủ dạ. dịch chuyển rồi mà vẫn khó ngủ thì chúng ta biết đấy là cơ thể vật lý của chúng ta đang có vấn đề cơ thể dạ. vật lý có vấn đề mà hoặc là trong trong trong tâm thức của chúng ta có vấn đề nghĩa là chúng ta bị uh, bị dấu ấn trong tiềm thức làm cho chúng ta không thả lỏng được tâm trí uh, giấc ngủ trong đi vào giấc ngủ và chúng ta bị gò bó trong các cái dấu ấn đó thì lúc này dạ. chúng ta ứng dụng các công cụ thôi miên đó thì cái đó tôi sẽ gửi cho để các bạn đi vào trạng thái đó đó xin uh, ai còn hỏi không anh anh chính cần hỏi gì đó ạ dạ, bởi vì là là là, là <clears throat> bởi vì là, thứ, là có cái cơ tôi cũng đã mua cái quyển là coi như là, là hòn là phép màu là quyển phép màu này thì là coi như là trong này thấy có hòn đá tôi mới đọc một ít thôi thì trong cái hòn đá có nói là về cái hòn đá nhiệm màu này là, là coi như là bạn có thể là tìm ở khu vườn hoặc là đáy suối ờ, sông suối này khác để coi như biết nào cái hòn đá này cũng có góc cạnh coi như đá trơn láng là càng tốt đấy thì là là, là, là lại không hiểu cái hòn đá này là như thế nào trong cái quyển sách nói luôn đó bác đọc thì hòn đá thì ngày thứ hai chúng ta sẽ được học về hòn đá tuy nhiên với kiến thức của tôi thì tôi biết được là hòn đá mà vô tình các bạn nhặt được cầm được nếu như hòn đá đó có năng lượng cao thì là tốt nhưng vô tình năng lượng xấu thì kéo bạn đi xuống đó vâng. thế là vì sao tôi cần kiểm soát hòn đá là như vậy nó phải có năng lượng nó phải có chỉ số bobit cao chứ hòn đá các bạn nhặt ở suối không thể biết được là hòn đá nó từ trong ngọn núi nào rồi năng lượng nó ở là bao nhiêu đó, có thể hòn đá đã nhiễm sỏi hạn thì làm sao chúng ta biết được đó hoặc nhiễm cái từ trường nó vô tình nằm ở cái mắt lưới từ trường thấp thì hòn đá đã, đã nhiễm năng lượng chỉ số bobit thấp chúng ta cần kiểm soát về năng lượng hòn đá là như vậy